cả anh chị hôm nay em xin ờ, làm video thực nghiệm về sản phẩm cao cấp đánh bóng đồ da đồ gỗ đồ nhựa góc ke với công nghệ từ Hàn Quốc sản phẩm làm sáng bóng đồ dùng của anh chị như mới ngoài ra lớp dầu ờ, bóng của sản phẩm khi khô sẽ là một lớp chăm sóc và bảo vệ sản phẩm của anh chị trước tác động của thời gian và thời tiết sản phẩm có bốn mùi hương gồm có là mùi hoa, hoa nhài hoa hồng cà phê và nước hoa sản phẩm được dùng rộng rãi trong nội thất xe ô tô để chiếc xe yêu của anh chị luôn mong ngóng và thơm ngát sau đây em sẽ uh, làm clip uh, review cho sản phẩm. chi tiết về sản phẩm cho anh chị xem